button.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 Chúng con kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Tam Bảo là phước điền tối thượng, được nương tựa vào phước điền tối thượng đó quả là điều hạnh phúc nhất của chúng con. Một năm vừa qua, dù tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng tâm chúng con luôn được an yên bởi chúng con được nương tựa nơi Sư Phụ và Đại Tăng, phát tâm Bồ Đề, thực hành giới của Phật, biết gieo nhân thiện để gặt quả lành, biết cách tu tập để chuyển hóa nghiệp khổ. Tất cả những gì chúng con thành tựu được, tất thảy là nhờ công ơn dạy dỗ của Sư Phụ. Trong niềm thành kính và tri ân, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các Phật tử hiện đang tu tập cấm túc tại chùa, đại diện cho Phật tử của hơn 300 đạo tràng của chùa Ba Vàng, xin được thành tâm dâng lên lời tạ Pháp trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Giờ này,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 đang tu học dưới mái già lam ba vàng, dâng lên sư phụ, lời tác bạch tri ân. Chúng con kính bạch trên sư phụ, năm Tân Sửu là một năm mà thế giới phải hứng chịu nhiều sự biến động, trong đó có đại dịch Covid-19, Giữa sự bất an, hoảng loạn của nhân loại, nhưng chúng con thấy mình vô cùng may mắn vì chúng con được sống trong dòng sữa Pháp nhiệm màu, được thừa hưởng ân đức từ bi trên sư phụ cùng Đại Tăng và được tu tập với các đạo hữu trong tinh thần nhân ái lục hòa. Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên trong thời gian qua chúng con không thể về chùa. Đó là sự thiếu thốn về tinh thần rất lớn đối với chúng con. Tuy nhiên, nương vào ân đức sư phụ mà chúng con vẫn có thể tu tập qua mạng trực tuyến các chương trình khóa tu thường kỳ như sám hối vào ngày 14, 30, chuyển tam quy ngũ giới, bát quan trai giới vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Được nghe sư phụ giảng pháp, được thấy hình bóng sư phụ cùng tăng đoàn trì bình khất thực, tưởng chừng như không hề có khoảng cách qua các bài giảng của Sư Phụ, đặc biệt với các bài giảng với chủ đề như học từ con nai, học từ con khỉ, người đọc được tâm, người mang hạnh phúc cho nhân loại, phước báu của tâm cung kính, sự kỳ diệu của trái tim Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vân vân. Sư Phụ đã tới tầm vào tâm chúng con tinh thần dũng cảm, ý chí, bản lĩnh, hy sinh, dám sông pha, biết gánh vác, nhẫn nại, cống hiến phụng sự. Sư phụ dạy chúng con tư duy chính kiến và nói đúng sự thật. Sư phụ dạy chúng con sống trong giới và thực hành chính pháp để cầu giác ngộ giải thoát. Sư phụ dạy chúng con khi gặp cảnh khổ thì phải biết đó là nhân quả của mình, hướng không hướng ra ngoài than trời trách đất mà phải quay lại tâm mình sửa đổi sửa đổi chính báo của mình thì chắc chắn y báo là cảnh giới bên ngoài sẽ thay đổi. Đó là bài học vô cùng quý giá mà có lẽ đã từ vô lượng kiếp trong sinh tử, nay chúng con mới đủ duyên lành được nghe. Chúng con hạnh phúc và cảm nhận được sự may mắn của mình khi ngoài kia phần đa nhân loại đang chìm trong tà kiến vô minh và đau khổ. Chúng con là đệ tử của Sư Phụ được sư phụ dẫn dắt từng bước thâm nhập chính pháp, giúp chúng con dần vén mở tấm màn vô minh tà kiến là nguồn gốc khiến chúng sinh mãi chìm trong khổ đau và đọa lạc. Nếu không có Phật pháp, không có minh sư hướng dẫn cho chúng con tu hành, tích tập công đức thì chúng con mãi như con dã tràng suốt đời xe cát biển đông làm lũ lâm lam lũ một đời kiếm tìm chút hạnh phúc mong manh, một khi sóng vô thường đến thì mất hết, không đem theo được gì ngoài khối nghiệp của mình. Đúng như lời bài hát các Phật tử đạo tràng xa xứ kính dâng lên Sư Phụ, bao kiếp nay con như người lạc lối, mãi trôi lăn trong màn tối vô minh, tỉnh giấc mộng một buổi sớm bình minh, ánh sáng quý từ người tan bóng tối Bên cạnh đó, chúng con được tu tập các chương trình như chương trình tu mùa hạ, kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Đức Phật xuất gia, ngày vía các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư. Trong mỗi chương trình tu tập, chúng con được tụng kinh, nghe Pháp, tu tập thiền quán, kinh hành, giúp chúng con giác ngộ chính kiến, tăng trưởng trí tuệ, từ đó thuần thục hơn trong việc quán Pháp, thực hành tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Bản thân chúng con đã chuyển hóa được nhiều nguồn tâm bất thiện, cảm nhận hạnh phúc ngay trong hiện tại và chuyển hóa các ác nghiệp của gia đình. Đúng như lời Sư Phụ từng chỉ dạy, nếu chúng ta chân thật tin Tam Bảo, chân thật tu tập, tu tập sâu vào trong tâm, nhìn vào tâm mình, sửa tâm mình thì chắc chắn nghiệp của mình phải chuyển. Năm nay, chúng con được trải nghiệm nhiều hơn sự linh diệu của Phật Pháp qua các buổi lễ trực tuyến của chùa. Từ đó, chúng con càng tăng trưởng tín tâm đối với giáo pháp của Phật. Phải kể đến là chương trình Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, các đàn lễ trai đàn trần tế, cầu siêu trực tuyến, an vị lô hương, sám hối chưa tăng trực tuyến, là minh chứng rõ ràng về sự linh thông của tâm linh rất nhiều những câu chuyện truyền nghiệp được các Phật tử chia sẻ lên nhóm cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày như chuyển hóa bệnh tật, hoàn cảnh gia đình, tâm tính, công việc, công danh sự nghiệp, hạnh phúc vợ chồng, con cái, vân vân được những kết quả tốt đẹp như sở nguyện. Trong hàng ngàn câu chuyện truyền nghiệp thì kỳ tích nhất, đặc biệt là câu chuyện của Phật tử Dương Văn Cảnh tại đạo tràng Hoa Ban Mường Thanh chuyển hóa bệnh ung thư phổi ác tính giai đoạn 3 di căn lên não chỉ sau 48 ngày tu tập theo bài tu số 8 của chùa. Phật tử Dương Thị Dung ở Ngọc Thạch, Bắc Giang có con trai chuyển hóa bệnh vẩy nến toàn thân. Câu chuyện của Phật tử Trần Thị Thiết, Đạo Tràng Trúc Long, Nam Tử Liêm chuyển hóa bệnh thoái hóa khớp gối một cách kỳ diệu hay chuyển hóa bệnh zona thần kinh của Phật tử Nguyễn Lan Phương thuộc đạo tràng Trúc Hưng Văn Giang. Nương đức trên sư phụ cùng chư Tăng, trong năm qua đã có hơn 30.000 thiện nam tín nữ đăng ký quy y Tam Bảo, gần 90 đạo tràng được gần 90 đạo tràng được thành lập mới, nâng tổng số đạo tràng của chùa lên 322 đạo tràng, phân bố tại 62 tỉnh thành trên cả nước và hơn 27 quốc gia vùng lãnh thổ, vùng lãnh thổ trên thế giới. Chúng con được tu học trong tinh thần lục hòa, yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau một mái nhà. Chùa Ba Vàng cùng chung một người cha khả kính là sư phụ. Dù ở xa nhau, có thể chưa từng gặp mặt nhau, nhưng nhờ Pháp của Phật mà thân thiết quan tâm nhau như anh em một nhà. Đúng như lời cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng từng chia sẻ, tuy ở rất xa nhau, chưa một lần gặp mặt, nhưng nhờ Pháp Lục Hòa thật như ở bên nhau. Thấm nhuần những lời dạy trên sư phụ và sự cho về sự cho ra, sống với bàn tay mở, nên trong năm qua, chúng con được nương tựa tam bảo, nương đức trên sư phụ cùng chưa tăng và được góp mà được góp phần tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội của chùa và câu lạc bộ như ủng hộ mặt trận Tổ quốc Trung ương, ủng hộ máy thở cho Ấn Độ, giải cứu gần 1.000 tấn nông sản cho người nông dân, mua khẩu trang, đồ bảo hộ y tế cho y bác sĩ để phòng chống dịch hay tham gia chương trình máy tính cho em, tham gia quỹ khuyến học chắp cánh những tài năng, góp phần phát huy tinh thần đạo Phật đồng hành cùng dân tộc. Trong năm vừa qua, các Phật, các thành viên trong câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng không thể về chùa tham gia khóa tu một ngày được. Nhưng Sư Phụ đã từ bi tổ chức các buổi giảng pháp trực tuyến với chủ đề Kinh Bát Đại Nhân Giác để các bạn giác ngộ được sự thật cuộc đời. Từ đó giúp các bạn có phương pháp dọn dẹp những câu uế trong mảnh vườn tâm, vượt qua những nỗi khổ niềm đau, vươn lên trong cuộc đời. Đặc biệt, sư phụ cũng đã thành lập câu lạc bộ La Hầu La cho các con em của Phật tử, giúp các em có môi trường thiện lành, gần gũi với người thiện, việc thiện, gieo nhân thiện, gieo nhân thiện đức để tương lai các em được hạnh phúc, tốt đẹp và thành công. Các em khi được tham gia câu lạc bộ, được ân hưởng tình thương trên sư phụ cùng chư tăng và được cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng quan tâm nâng đỡ, rất nhiều em đã chuyển biến tích cực khiến bố mẹ các em vô cùng hạnh phúc. Các em được học bài học đạo đức căn bản, hàng ngày quan tâm cha mẹ, phụ giúp cha mẹ công việc nhà. Các em được giao lưu với những người bạn cùng trang lứa trong môi trường gia đình Phật tử, được gieo duyên nhân duyên lành thiện như cúng dường tam bảo, phóng sinh, làm các bài tập đạo đức, sớt bát cúng dường chư tăng, tập ngồi thiền, thiền hành, vân vân. Đây quả là ân đức to lớn không thể nói được bằng lời mà Sư Phụ đã dành cho chúng con. Chúng con tin rằng tương lai con em chúng con sẽ được tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhờ thế mà gia đình, nhà trường và toàn xã hội được bình an hạnh phúc. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, cùng tu, càng tu tập, chúng con càng cảm được sự quý giá của giáo Pháp. Nếu thời gian không có giáo Pháp, thì thế gian sẽ tăm tối mờ mịt như không ánh thái dương. Nếu thế gian không xuất hiện các bậc minh sư thì chúng sinh sẽ đau khổ tột cùng, không một giây phút được an ổn. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giáo pháp đã giúp chúng con trưởng thành, vững vàng trước sóng gió của cuộc đời. Như sư phụ từng chỉ dạy, người nào hiểu biết được Phật pháp thì người đó sẽ rất vững vàng trong cuộc sống. Dù gặp bão táp phong ba như thế nào thì người ấy vẫn luôn là chỗ dựa bình an cho mọi người. Nhưng trong thời mặt Pháp này, để có Pháp, có môi trường cho chúng con tu tập, gieo trồng cội phúc, thì Sư Phụ đã phải hy sinh vất vả rất nhiều. Chúng như câu chuyện của Đức Thế Tôn. Để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như thành đạo, thì Ngài đã phải xả thân mình bố thí cho năm con hổ khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Cũng vậy, để độ được chúng con được như ngày hôm nay, đâu biết chừng nhiều kiếp sư phụ đã phải xả thân vì chúng con. Ân đức của sư phụ đối với chúng con là vô cùng vô tận, không một ngôn từ nào có thể diễn đạt cho cùng Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, một năm qua, chúng con được thừa hưởng rất nhiều từ ân đức của Sư Phụ, nhưng chúng con nhận thấy sự tu tập của chúng con còn kém cỏi. Chưa được như sự mong nguyện của Sư Phụ, sang năm mới, chúng con nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập, thực hành lục hòa. Anh chị em bảo nhau cùng tu tập để góp phần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 Chúng con kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe miên trường, trụ thế xa bà dài lâu, tiếp tục hoàng truyền chính Pháp, mãi là người lái đò đưa chúng con qua bờ sinh tử. Chúng con kính chúc chư Đại Đức Tăng Ni thân tâm an lạc, giữ gìn Pháp hạnh đầu đà, kiên tâm bền trí, sớm tiến vào dòng thánh quả làm lợi ích cho nhân thiên. Với lòng thành kính và tấm lòng tri ân sâu sắc nhất,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 và bây giờ cũng là những giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng này. Các quý Phật tử dâng lời tạ Pháp, tri ân Pháp, tri ân đến Sư Phụ và Đại Tăng qua cái lời tác bạch thì Sư Phụ cũng thấy được cái sự tu tập của các quý Phật tử đã có những sự tiến bộ rất là tốt. Phải nói rằng hai năm, năm canh Tý 2020 và năm tân sửu 2021, đại dịch Covid càn quét thế giới này, càn quét nhân loại này, đem đến biết bao nhiêu tổn thất, đau thương, mất mát. Và nhân loại phải chứng kiến một cái sự sợ hãi đến với tất cả mọi người, mọi quốc gia. Người ta gọi là chị Covid, phải tránh xa chị Covid. Wow. Vâng. Và năm 2021 này tại Việt Nam chúng ta khi mà dịch Covid bùng phát lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh thì đại chúng đã được chứng kiến cái sự mất mát rất là to lớn và biết bao nhiêu người đã ra đi, biết bao nhiêu gia đình tan nát, có những gia đình mất hết không còn ai, có những gia đình để lại những cháu bé rất là thơ dại, đau thương lắm đau thương lắm thế cho nên á quả thật hai năm vừa rồi đối với nhân loại rất là kinh hoàng mà tới đây thì dịch covid cũng vẫn còn tiếp tục diễn biến rất phức tạp rất phức tạp nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng với cái kinh nghiệm của hai năm qua rồi Ừ. vaccine phòng chống covid rồi cái ý thức gìn giữ sức khỏe của đại chúng cái sự tĩnh tâm nhìn lại của cả nhân loại cả xã hội về giá trị của cuộc sống sẽ có thể chuyển hóa được cái dịch bệnh này và đẩy lui được dịch bệnh Thế thì riêng đối với Tăng Ni và Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta thì trong hai năm qua, Sư Phụ lại đánh giá là Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng làm được rất nhiều việc và thành công được rất nhiều việc. Về phía Tăng Ni thì hai năm qua là hai năm Tăng chúng được miên mật tu hành vào rừng an tu. Vì do dịch cho nên các công việc cho đến những việc lễ bái cũng phải, phải tạm dừng không đi đâu được cho nên chư tăng thì cơ bản được an tu tăng ni được an tu đó là cái thứ nhất thế nhưng cũng từ do cái dịch covid ấy, mà lại gọi là trong cái khó lại ló được cái khôn à. ban văn hóa truyền thông của chúng ta và đã phát triển rất là tốt đưa được các cái thông tin hoạt động của chùa đến với tất cả các quý Phật tử qua các cái trang truyền thông. Thế và điều mà mừng nhất đấy, đó là chúng ta đã được đưa các cái nghi lễ tâm linh lên cái chương trình truyền thông trực tuyến và kết quả đạt được rất là tuyệt vời. Và thực sự thì cái điều này thì Sư Phụ cũng mong mỏi từ lâu. Nhất là khi chúng ta thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ. và vâng. Và đến bây giờ là phát triển trên 27 quốc gia trên thế giới. Thì Sư Phụ cũng chăn trở làm thế nào để mà mình có thể đi sang các nước mà làm lễ cho các Phật tử được an vị bát hương ban thờ cho phật tử được rất là chăn trở mà các phật tử thì từ nước ngoài không thể nào mà một lúc bay về đây để mà làm lễ được thì chính lúc này do thực tế đòi hỏi à, sư phụ đã bạch phật à, xin phật để cho chúng con được làm lễ trực tuyến à, và quả thật khi mà công bố nghi thức lễ trực tuyến đến nay các chương trình cầu lễ trực tuyến, nghi thức tâm linh trực tuyến thì đều thành công rất là tốt. Đúng rồi các Phật tử. Như trong bài văn Tạ Pháp đấy, đã nói lên được rất nhiều các cái sự chuyển hóa nghiệp chướng của các Phật tử cũng như bà con nhân dân khi tham gia chương trình tu tập trực tuyến của chùa. À, nào là bệnh tật được tiêu trừ và chướng duyên trong gia đình cũng được chuyển hóa con cái được tốt lên và sự việc công sự nghiệp cũng được hanh thông dạ. bản thân mình cũng được chuyển hóa những cái tốt đẹp có rất nhiều những câu chuyện cảm động được ghi trên trang hạnh phúc mỗi ngày hạnh phúc mỗi ngày của chùa chúng ta và số những cái bài hạnh phúc mỗi ngày càng ngày càng tăng lên còn có những người thì thành tựu nhưng vì chưa biết lên trang để viết thôi các đại chúng viết thư giấy về chùa cảm ơn tạ ơn tam bảo và chúng tăng đó có nhiều vị chuyển hóa nghiệp nhưng không vì chưa biết dùng mạng nhưng viết thư tay về chùa để cảm tạ nhiều lắm thưa đại chúng Thế thì chúng ta mới lại thấy chính hai cái năm Covid này lại thấy được cái giá trị vi diệu của Phật Pháp. Phật Pháp không có, không có khoảng cách. Tâm linh không có khoảng cách, à. không bị chướng ngại bởi khoảng cách, bởi không gian. Miễn là chúng ta có lòng tin với Tam Bảo, hướng tâm về Tam Bảo, chân thật tu tập, chân thật thực hành. Ngay tại đây Sư Phụ cũng biết có rất nhiều gia đình hôm nay đăng ký về chùa để được dự lễ tất niên trong cái đêm hôm nay và cũng là để bày tỏ lòng tri ân đối với Tam Bảo. Đã trợ duyên mình đã tu tập và cả gia đình được chuyển hóa những cái nghiệp chướng hết sức nặng nề. Đó, thực sự là như vậy. Và Sư Phụ rất hạnh phúc, rất vui khi mỗi cái bài viết mỗi cái cái tin báo về là gia đình con được chuyển hóa bản thân con được chuyển hóa hoàn cảnh của con được chuyển hóa tốt lên sư rất hạnh phúc và đó chính là cái sự thật mà phật pháp đem lại cho thế gian đó. thế thì ở đây sư nói là tuy hai năm covid đối với thế giới thật là sóng gió đối với chùa chúng ta cũng không phải không sóng gió nhưng trong sóng gió đấy lại có những cái thành công mà thành công sư phụ thấy là rất là vượt bậc cũng hai năm covid thì phật tử của chùa ba vàng các câu lạc bộ đã đóng góp ủng hộ cho nhà nước cho các cơ quan tổ chức để phòng chống dịch bệnh hết sức lớn thưa đại chúng rất là tốt cái đó là một cái sự thật không thể ai có thể phủ nhận được thế thì cái này sư phụ thấy rằng tất cả những cái này đều là kết quả nhờ chúng ta có tu và có học phật pháp từ trước ấy, sư phụ vẫn nói rằng người phật tử có tu có học có hiểu phật pháp thì mới biết hộ trì cho phật pháp học được pháp mới hiểu được pháp hiểu được pháp thì mới hỗ trì cho cho Phật Pháp được. Không học, không hiểu làm sao biết hộ trì. Có khi còn hộ trì sai. Cho nên trong sóng gió ba đảo khó khăn như vậy, cả thế giới trao đảo như vậy, nhưng mà Tăng Ni Phật tử Chùa chúng ta vẫn làm được rất nhiều những việc và Sư Phụ nói thành công rất nhiều mặt. À, nhất là về số lượng đạo tràng Phật tử đã tăng lên vượt bậc trong năm 2021 này đã thành lập được 86-87 đạo tràng. Và rất mừng vui là chúng ta đã có những đạo tràng Phật tử ở nước ngoài trải rộng trên 27 quốc gia trên toàn thế giới. Cho nên các Phật tử chùa chúng ta bây giờ đi ra nước ngoài, đi ra các nước là đến đâu ta cũng có thể có anh em. Vào những người cùng chung một lý tưởng, cùng là con Phật, hết sức là hạnh phúc. Đó, đấy là những cái thành công mà sư phụ đánh giá thực sự cái này đều là từ cái tinh thần học pháp và thực hành pháp của tăng ni phật tử của chùa chúng ta đó cho nên chúng ta thấy cái giá trị to lớn của pháp không pháp có thể chuyển hóa được mà từ người xấu trở thành người tốt mà từ kẻ ác trở thành người hiền từ người không biết làm lợi ích cho mình cho mọi người trở thành người biết làm lợi ích cho mình và cho mọi người À, từ người ích kỷ trở thành cái người vị tha đó phật tử chúng ta đang trên đà chuyển hóa như vậy đang trên đà chuyển hóa như vậy và nó khẳng định được giá trị của phật pháp đối với con người đối với nhân loại đối với nhân loại đó thế cho nên hôm nay trong cái lễ tạ pháp này sư phụ rất là mừng vui và mong rằng làm sao các con các phật tử trong năm tới chúng ta tinh tấn học phật pháp hơn nữa nhé để chúng ta đem Phật Pháp lan tỏa đến khắp muôn nơi để cho cả thế giới này được tràn ngập trong ánh sáng Phật Pháp và được hạnh phúc, an vui như là cái nguyện của Đức Thế Tôn đến với thế giới này, đem hạnh phúc cho cho nhân loại, cho chư thiên và cho số đông. Đó. Xin chúc đại chúng sang năm mới tinh tấn hơn nữa. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.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 Tiếp theo, sau chương trình lễ tạ Pháp này, thì ờ, Thầy sẽ công bố giải thưởng của chương trình Vui Xuân cùng Phật Pháp. Nha. Xin đại chúng chúng ta cùng nghe kết quả của ban giám khảo và ban tổ chức. Trước hết là giải cá nhân dành cho Phật tử có điểm cao nhất à, mà ban giám khảo chấm trong tình huống số 1 trong tình huống số 1, giải nhất thuộc về Phật tử Vũ Ngọc Luyến ở à, Đạo Tràng Thái Tuệ, Sơn La được 271 điểm. Giải nhì thuộc về Phật tử Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên ở à, Đạo Tràng Trúc Minh, Củ Chi 266 điểm. Giải ba thuộc về Phật tử Nguyễn Thị Mơ, Đạo Tràng Trúc Hải, An Dương, Hải Phòng trong tình huống thứ hai giải nhất thuộc về phật tử trương công thuần đạo tràng trúc hưng mỹ hào hưng yên 288 điểm giải nhì thuộc về phật tử nguyễn thị thanh tuyền ở đạo tràng trúc hưng văn lâm hưng yên 261 điểm giải ba thuộc về phật tử trần phương nhung ở đạo tràng minh long nam từ liêm hà nội 259 điểm Tình huống thứ ba giải nhất thuộc về Phật tử Nguyễn Thị Duyên, Đạo Tràng Thái Trân, Nam Sách, 278 điểm. Giải nhì thuộc về Phật tử Đoàn Văn Viện, ở Đạo Tràng Phật tử Sa xứ Á Úc, 272 điểm. Giải ba thuộc về Phật tử Huỳnh Thị Lan Thi, ở nhóm Khánh Hòa, 268 điểm. đó là các giải cá nhân phần thứ hai là giải cho tập thể các đào tràng có nhiều phật tử tham gia trả lời câu hỏi tổng cộng là có 171 đạo tràng tham gia trả lời các câu hỏi theo ban tổ chức thống kê và bây giờ là giải giải nhất thuộc về đạo tràng minh hậu thạch khôi giải nhì thuộc về đạo tràng từ tâm cao xanh giải ba thuộc về đạo tràng Trúc Hưng, Mỹ Hào. Xin đại chúng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các cá nhân và các tập thể. Phần thưởng thì ban tổ chức sẽ gửi à, qua đường à, bưu điện phải không? để chuyển về cho các đạo tràng và à, sư phụ chúc cho tất cả các Phật tử cũng như các tập thể phải không? sẽ có những cái phần quà đón được nhận những phần quà rất hết sức đặc biệt của ban tổ chức nhé để đón xuân mới và sư phụ chúc cho chúng ta cái tinh thần tu học Phật pháp ngày càng tinh tiến hơn nữa nha chúng con thành kính tri ân trên sư phụ và một lần nữa xin chúc mừng các quý Phật tử và các đạo tràng đã hoàn thành phần thi một cách rất xuất sắc. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình tạo pháp cuối năm đã thập phần viên mãn.